Rồi chơi anh Chào bà con Hôm nay á, à, chắc 6-7 tháng rồi đó. Mình mới lên à, à, làm một cái clip à, để nói về con bồ câu trống máy lại chứ bây giờ hiện giờ nhiều à, anh ở ngoài Bắc cứ lên mạng nói mình nói phát với lại nói mình à, câu lai like, hay là nói không đúng hay mình à, nói sai sự thật về mình à, hôm nay mình à, sẽ chỉ lại à, cho bà con vài đạo bạc đặc biệt riêng anh đó ừ, nè hôm nay mình bắt đây một con chim bồ câu là 18 ngày tuổi mình phân biệt lại chấm máy cho anh đó xem à, đây nè là mình để đây không cái cánh đây nha hai cánh xe ra vậy đầu tiên là mình phải xe à, ra hả xe hai về đi mình mới xếp lại vậy Đấy không mình mới gọt lên vậy nè gọt lại vậy nha nắm nè nè rồi mình đè xuống mình đè đầu xuống nè cái đuôi này nó nhảnh lên nè bây giờ mình cứ để cỡ nè mình để phải thăng bằng nha nè mình để thăng bằng nha chứ mình nếu nhiều người ờ, nhiều người mình nói ờ, không hiểu cái nói mình nó phát người ta để như vậy rồi sẽ cụp xuống rồi con nào cũng cụp xuống hết kiểu như là nó, nó phải thăng bằng chứ thăng bằng ờ, cùng đúng không nè qua thăng bằng nó vậy nè nè đó đây là con bù câu máy nha đây mình chỉ rõ đây là con bù câu máy nè để nè nè giờ đang cụp xuống nha nè mình dở ra cái đầu nè nè chúng nhõng lên nè nè nhõng lên nè lộn bù câu máy nè rõ ra nè bù câu máy nó vậy nè nhõng lên nè đó, hôm nay chỉ rõ là để thăng bằng nha đâu cái con cái tay ấy, tay ở dưới nè để bằng nè nè à, để bạn nè nhõng lên nè Đấy không nhõng lên nha nè là bộ câu máy dở lên bộ câu máy nha dù cho mình mình để không bằng nó siêu cọc suốt nè người ta không biết để mình ờ, không hiểu cái mình nói mình nói phát với lại mình nói dốc nói xạo ờ, nó không đúng hôm nay mình chỉ kỹ lại để ngay thân bằng nè dở lên nhõng lên đấy là con bu cô máy rồi tới bây giờ mình sẽ lấy tiếp một con nữa không biết chống máy nha nhưng mà mình để lên mình mới nói được nè hiện giờ mình để con bồ câu này lên nha nó đang dẫn như đùa nè nhưng mà mình không biết chống máy nha mình không biết chống máy bây giờ mình chỉ đè đầu xuống biết chống máy lên nè xuống không trống thấy không nè nè trống nè trống dù cho mình có lấy lên mà phải là, là, dính cái đuôi lên thì nói nè dính không nè nè máy trống nè trống nè trống nè trống mà cụp xuống nè để nè cụp nè cụp nè nhiều người người ta không biết người ta để dày để dày mình phải để hăng băng chứ hôm nay chỉ lần bà con lần nữa và cũng lần cuối cùng chứ để sau này à, mấy anh à, trại hoài miền Bắc thì mình nói chung chung trại hoài miền Bắc thôi nói mình là nói sai sự thật và không đúng hôm nay mình làm lại một lần nữa à thật ra thì hai anh em mình cũng à, làm rất là nhiều clip phân biệt trồng máy đúng không anh à. nhưng mà <laughs> hầu như là người ta cứ à, comment ở bên dưới là nói anh em mình nói phép tại vì người ta không hiểu kỹ thuật không hiểu kỹ thuật để làm mà nói à, nhiều người người ta hiểu lắm cần thích lại trại bù câu minh dũng hoặc điện thoại số 0908 99 1909 điện thoại ngay Minh Dũng chỉ cho và lại trại Minh Dũng chỉ cho có gì đâu mình chỉ miễn phí mình đi ra tới chỗ mình chỉ cho mình làm giống như vậy đó nè trống thấy không coi lại cái nữa nè tới con khác nè con khác nè để đúng không để vậy nè dảnh lên nè dảnh lên để dảnh lên là máy nè dảnh lên máy cái đuôi dảnh nè mình để thăng bằng nha không lừa đảo không cờ men cũng không cần bán con giống cho bà con luôn bà con cứ lợi đây tìm hiểu và ở lại học hỏi cũng được nữa rồi coi thật hay giả rồi hãy mua con giống Minh Dũng Minh Dũng nha chứ nhiều người nói mình comment để bán con giống sai rồi Minh Dũng có bốn cái nhà hàng bán không bao giờ mà mà mà mà đủ xài đâu đó. mấy cái siêu thị nữa mấy nhà hàng để đi giao nữa riêng là bốn cái nhà hàng không đủ bán đâu một ngày là xài một ngàn con là ít đừng nói mình comment bán giống nha các bạn ở ngoài à, miền Bắc à, rồi. À, ngoài ngoài cái cách mà mình à, phân biệt chống mái nha thì còn cách nào khác nữa không anh? À, à nhiều lúc mình thấy là cái đầu con nhỏ nè, cái đầu nhỏ hơn nè. Nè. Cái đầu nhỏ nè. Cái đầu bự, đầu bự là con trống nha, đầu bự nè. Nè. Đầu nhỏ là con máy nè. À, à là mình rồi. cũng căn cứ vào cái cái đầu của nó nữa à? mình nhìn cái đầu với cái mũi nè cái mũi nó nhỏ hơn là mình à, nhìn à, nếu mà nói thì những người chưa nuôi á thì à, không ai tin hết nếu người nuôi rồi ta, ta nhìn sơ qua là ta biết đóng máy còn nếu mà lựa như vậy dở lên nữa là một trăm phần trăm đó rồi hôm nay mình nói tới cái phần trống máy xong rồi mình mới nói tới cái phần con giống à, cũng có nhiều người phân biệt bằng cái cái khe ở bên à, không à, bây giờ cái phân biệt khe chỉ được 60 phần trăm thôi nhiều lúc cái cái khe nó nhỏ nhưng mà vẫn con trống à, con máy nha khe nhỏ con máy mà cái cái con trống cái khe vẫn là khe lớn nha nó, nó không có đúng chứ chỉ được 50 hoặc 60 phần trăm thôi còn lựa như thế này nè từ 10 ngày tuổi cho tới 30 ngày tuổi đều lựa trống máy hết à, bây giờ anh em mình có thể đi à, một vòng rồi phân biệt một cặp nữa cho à, bà con nông dân hiểu rõ không anh Đâu, mình để bằng nè để tay bằng nè nè nè con máy lúc nào cũng dẫn lên không đè đè đầu xuống dẫn lên đè đầu dẫn xuống đè đầu xuống dẫn lên không vậy là nhờ để băng, cũng có nhiều người à, nè, không, mình không. mình để ngay luôn nè nè nè mình để ngay nè nè dẫn lên nè dẫn lên không đó. Vậy là những người mà hay comment vào à, YouTube của anh em mình có nghĩa là họ làm sai kỹ thuật đúng không anh? Làm sai kỹ thuật với lại người đó dìm hàng ở bên trại của mình coi như là trại với trại nhau ưa nói à, nói xấu về nhau lắm còn riêng mình không bao giờ nói xấu hôm nay mình à, làm clip là mình nói rõ ràng đâu vào đó hết nha như này con trống trống ở máy mình chưa biết nha mình chỉ đem ra mình mình đè mới biết nè nè các bạn coi nè con trống bây giờ nó dĩnh lên giày mình chỉ không cần biết nè đè xuống cập xuống liền là con trống đây một trăm trăm nha không không lên không xuống không gì hết để bằng cập xuống là con là, là, là, là, là, là, là, là, con trống À, thường thường thì à, để phân biệt trong máy mà bồ câu mà còn non anh thì khoảng bao nhiêu ngày tuổi thì mình phân biệt được? 10 ngày tuổi trở lên mình phân biệt liền. 100%. Ở đây là mình không nói phép, không nói xạo, không tô lai. Bạn nào thì uh, tin thì, uh, thì thì thôi, còn không tin thì uh, là, là, là, đừng xem. Ở đây mình chỉ hoạt tình. Tại vì mình muốn cho bà con người khác nuôi phải có một kinh nghiệm. Thật sự cái này mình cũng đi học của ta nha chứ mình không có tài nào biết mình học bên thái với lại hôm nay mình ờ, sẽ nói rõ cái giống bồ câu thái và bồ câu trung quốc cho cho các bạn nghe à đây đây đây đây, đây. anh em nhé những cái, cái à, cặp bồ câu này thì ở à, trạm Minh Dũng mình cũng đã phân biệt chống mái hết rồi Đấy, mình đã phân biệt chống mái hết rồi anh em nhé lúc nãy thì à, ở trạm Minh Dũng cũng hướng dẫn anh em cái cách mà để mình phân biệt chống mái thì cũng có nhiều mình nghĩ là cũng có nhiều anh em khi mà thực hiện cái phân biệt này thì cũng đã làm sai nên nhiều khi cũng không thành công trong cái việc mà phân biệt chống mái nói chung là cái để phân biệt chống mái này á, thì nói chung là các con chim bồ câu á, khi mà mình bắt ra mình phải để ở thế thăng bằng anh em nhé mình phải để thế thăng bằng chứ nhiều khi uh, mình nghĩ là anh em cũng khi người mà để uh, để dốc nó xuống quá hoặc là để chúi nó xuống quá thì cái thế của nó ta phải giữ thăng bằng mà thì cái đuôi nhiều khi cái đuôi nó nó cục xuống hoặc là nó cong lên để, để giữ thăng bằng á thì nhiều khi mình làm sai chứ ở trại mình giúp mình uh, những cái thông tin mà mình uh, ở trại mình có lên đây thì cũng uh, nhằm mục đích là để anh em nắm thêm cái thông tin về nuôi bồ câu thôi ở à, clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây anh em nhé